Hello anh em, ok chưa? Vào đầu video thì mình vẫn sẽ đó là tiếp tục cái server đó là dự đoán kết quả số số miền Bắc à, và nhận cốt nhá Ok chưa? Thì ở video trước những anh em nào mà đã dự đoán kết quả chuẩn trúng rồi á mà được mình à, mình đã comment bảo à, comment số Zalo ấy thì anh em tự vào Zalo rồi anh em comment số Zalo rồi anh em vào Zalo check nhá. Ok chưa? Nhưng anh em nào comment sớm nhất và chuẩn chuẩn trúng nhất nhá để trúng nhá. Ok này, rất nhiều anh em comment ở dưới này thì những cái anh em nào mà comment đã trúng rồi ấy đây 91 nha ok chưa thì mình đã bảo là comment sau khi mà trúng rồi mình hiểu comment zalo nhá nếu anh em nào đã comment zalo rồi thì anh em vào để uh, vào zalo và check nhá mình sẽ gửi gửi uh, mã code qua zalo nhá ok đâu rồi xem nào còn anh em nào nhỉ À, có mấy anh em trúng đây 91 là trúng rồi Hôm qua về 91 Còn tiếp tục hôm nay thì không biết Ok chưa đâu rồi đâu rồi à, anh em thì à, ở cái video này thì mình sẽ có một cái số yêu cầu cho anh em đó khi anh em comment chúng á thì uh, anh em nếu như mà là một bình luận được chỉnh sửa thì mình sẽ không công nhận nhá phải là bình luận không được chỉnh sửa và là bình luận uh, nguyên vẹn không được chỉnh sửa nhá nếu như là bình luận chỉnh sửa thì mình sẽ không đấy nhá mình sẽ không uh, không uh, chấp nhận nhá ok chưa thì mình cho phép đó là anh em đây nhá ví dụ như bạn này đây số zalo thì à, bạn này sẽ à, tự vào vào zalo check nhá mình đã gửi vào zalo rồi ok chưa thì chấp nhận đó video trước thì mình à, không chỉnh sửa ai video trước mình không yêu cầu cho anh em thì ở video này là không được uh, chỉnh sửa nhá và cho phép là anh em có thể bình luận nhiều con số nhá mỗi một bình luận có thể bình luận một con số và được phép là bình luận uh, nhiều bình luận và trong nhiều bình luận đó thì có nhiều con số nhá Ok chưa? Được chưa? Thì tiếp tục ở video này thì vẫn là em hãy comment uh, dự đoán kết quả số số nhá. Ok chưa? Thì bây giờ mình cùng vào với cả số vốn ngày hôm nay và bắt đầu chiến với uh, ngày hôm nay nhá. Ok. Hello anh em, xin chào các mọi người nhé. Tiếp tục đến kênh của mình nhá. Ok chưa? Ok cho hôm qua mình có một cái video mình xả vốn 10 triệu mà đánh căng não cực kỳ luôn, thề với anh em luôn, xuống đến mấy trăm mà mình lại lên được đến 10 triệu thề luôn bài hôm qua mà gọi là đau thì hôm nay thì hôm nay thì mình sẽ cầm 20 triệu 20 triệu hôm nay mình có ý định của mình đó là 20 triệu hôm nay mình sẽ vào làm cái cầm 20 triệu đi làm cái cơ đấy mình sẽ cầm 20 triệu mình vào cái làm super bull đấy super bull và vào phòng mình sẽ ờ, làm cái xem nào là có ăn được không xem làm cái ăn được dễ không nhá ok chưa được chưa thì bây giờ thì mình lên làm cái luôn thôi ok chưa lên làm cái ngay đó thì xem không biết là độ may mắn của mình nó đến đâu nữa hôm qua phải cay xuống tít tận dưới rồi mới mò được lên cái này thì không phải của mình rồi bun bay đủ thằng cái nó hút nó hút 6 triệu luôn úi rồi vãi đái đây của mình đây thằng này không biết là ngon không nữa không biết là được không nữa cố lên nào năm mô a di đà phật xem nào giá bài ui rồi bài lẻ rồi à bun hai bun sáu bài lẻ bun bảy 44 gãy gãy 3 triệu vãi đái gãy xuống luôn đầu tưởng được ngon quay lại gãy phát 3 triệu 3 triệu thì phát này thì mình lại phải làm thôi kéo lên thôi đánh liều thì ăn nhiều không thì là gãy tất cả đánh 3 triệu luôn ui rồi ôi bùn bà à được lại có lại được lại được tưởng gãy nữa được 3 triệu lại lên 20 triệu mình lại đòi làm nhà cái đấy xuống lại lên xuống lại lên mong là có một ngày nó phất lên đấy mong được một ngày phất lên cầm cái 20 triệu này làm cái thì cũng nghe run vãi lái luôn anh em ạ nhưng mà tính mình thì hay liều đúng không anh em xem kênh mình mãi rồi có bun rồi à, bảy lẻ đô ui rồi ui rồi gãy hết luôn 4 triệu luôn căng vãi 4 triệu à à đây đây đây là đến mình mình cứ tưởng lúc nãy mình làm nhà cái hóa ra lúc nãy thằng kia làm nhà cái đây mới là của mình này đủ hú hồn chim én đây xem nào về bao nhiêu ui rồi có bùn bùn một đủ gãy quá bùn bùn đấy chứ ui thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi lại xuống rồi tiếp tục nhá vẫn liều ăn nhiều mình bạch thủ phát này mong là đừng có mà bay được bay hơi nhanh lắm anh em ạ liều thì ăn nhiều thì thôi ui rồi ôi bun hai mày thế mình đừng đừng về bài lệ được bun tám được đấy lại có úp đấy lại lên 20 triệu đủ <laughs> chơi kiểu cắm lọ tiếp tục này rồi làm nhà cái nhá phát này thì là nhà cái thôi mình không đánh phát này không đánh được chưa mong là được mấy phát thôi đấy được nhà cái một phát bun bun thì đúng rồi thôi rồi luôn anh em bun ba bài lệ bun một bun bun bun sáu thằng cái gãy 2 triệu đây mình đây ok nào mong là được nào ui rồi cái cửa này nó đặt mất một triệu vào kìa ăn được cửa hai ăn hai cửa này là được xem nào mình bài nào đây ui rồi có bún rồi bài lẻ chứ bài lẻ đủ bài lẻ bài lẻ bún bảy gãy gãy lại gãy gãy mất bao nhiêu 6 triệu ai cứ đánh lên lại xuống anh em ạ trung thủy với con này đi chuyển sang con này tất tay gãy có khi là gãy thật đấy đùa đâu xem nào mong là được đi u rồi thôi sao bùn sáu gãy gãy gãy gãy gãy bùn hai chứ nhục nó ăn 7 triệu gãy 2 triệu nữa 2 triệu à vẫn trung thủy với thằng này nhá ừ. tiếp tục này đặt tiếp tay 2 triệu nữa này được bùn bùn thì mày quá mà không được gãy 8 triệu rồi còn 8 triệu có vẻ là không dễ úp rồi anh em u đù nó a bay lề may thế bút bút đi bút năm bút năm cũng được rồi bút năm mà cũng được được 2 triệu không à 2 triệu có khi vào cái phòng này đánh nó không có 10x đi đủ xem cầu nào u cầu nó thắng nó ăn tất kìa mình đặt uh, liều thì ăn nhiều không liều thì ăn ít thôi một triệu vào đây liều tiền nhiều liều ăn ít Ui mình có bun rồi, bun 5, bun 4 đủ gãy một điểm. Đủ gãy nó một điểm. Gãy 6 triệu. Vậy là anh em. Tiếp tục trung thủy. Còn đặt 700 một khi gãy rồi anh em ạ. Gãy thật sự rồi. Gãy thật sự rồi. 11 triệu cơ mà kinh không? Ui 42 Ui rồi ôi Thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi Còn 5 triệu Còn 5 triệu thì chắc đánh nốt tiếp tay này nữa này Không có tin là gãy được tay này Tay này thua hai phát liên tục kìa Thua hai phát liên tục nó phải thắng được liên tục Tay thứ hai mình lại thắng nhiều Có bùn rồi Bùn nằm đủ lại hay thế nhở Đủ 3 triệu một triệu 3 triệu lại còn 1 triệu tiếp tục còn chút uh, hơi thở cuối cùng anh em 20 triệu lại bay nhanh thế chưa đầy 5 phút có vẻ là không ổn anh em ạ Úi rồi nó lại bùn rồi, bùn 2, bùn 5, phát này em được ăn. Ăn 700. Thua 3 phát này. Mình không tin là nó thua đến cái mức độ như thế đâu. Tiếp này. Phát này tiếp tục này còn 300 đặt nốt được bao nhiêu được không thì phải chịu thôi mong là gỡ gạt được đủ tám bun bun được vẫn được ăn 2 triệu nữa là lên 4 triệu thua thắng thua thua thua tay cuối cùng này mình thấy tay cuối cùng này thua nhiều này con này mong bể cầu đi bun bun được phát bun bun 2 triệu mong gỡ gạt tí anh em ạ có khi xuống cuối gãy không thôi bốn tám gãy rồi mong con năm nữa đi con hai bốn bảy lại gãy một điểm gãy 3 triệu lại con 900 cắm mét cái lọ tất tay gãy của anh em ạ ui nó lại bùn à bè lẻ máy thế nó ra cam gì máy thế bùn chín bùn chín mà được đủ gãy được 800 không à thắng thắng này tiếp tục này liều thì ăn nhiều liều thì ăn nhiều không liều thì chết dãy anh đạch như tôm tươi bảy thôi gãy rồi nhìn thấy chữ bảy bài lẻ nữa thôi à, bốn chín vẫn được hút tí từng gãy được một triệu lên 3 triệu thua thua thắng thắng thua thằng này gọi cầu khó này có khi vào cầu đầu đi Thế nó vào cầu đầu khá nhiều Cầu đầu là thắng thua thôi Thua nghĩ về thắng thôi Nó sắp đôi thua Ui rồi À bun bun đấy Được đúng ngon Cầu đẹp 3 triệu nó lại lên 6 triệu anh em ạ Thắng thắng thua thua Thắng thắng thua thua Cầu cuối đi Phát này mình nghĩ là về ăn quả cuối này Đánh 600 Lật bài lề rồi 5 bài lề bun 1 bun 7 được úp tốt 4 triệu nữa 10 triệu vẫn còn cơ hội vụt anh em ạ thắng thắng thua thua thua thua thắng thắng thắng cái chạy thua rồi thắng còn chạy thua thắng thắng ba cầu thắng phát này đặt 1 triệu cầu 2 không kịp thời gian ui chín thôi gãy bài lề đấy chứ ui rồi phát 9 triệu <laughs> Đù Thua tất Thua tất à Và cầu 2 này cái này cầu 2 mới về này Đủ khắm thật Chơi khó đấy nhở Thôi bùn bốn Bùn năm Còn thở là còn gỡ anh em ạ Còn thở là còn gỡ Thắng thắng thua thua Thắng thắng thua thua Bùn uh, ờ, tay đầu này 200 này được quả bun bun mà nó bài lẻ đẹp bài lẻ rồi bun một đủ được một điểm một điểm cũng được nói chung không mất là được may được 200 thua ba tay thua ba tay thua thì tay ba này đen thì phải chết thôi 42 Đù Bài lễ là sao nhở Thua càng thế Thắng thắng thua thua thua thua thắng thắng Tay 1 Lại lên 190 20 triệu còn gỡ được không ấy. Bún bùn được Vẫn được Triệu triệu lên 3 triệu Quả đấy đặt được nhiều phải ngon không? Ủi tay thua cái kịch không? Vẫn theo tay một Vẫn theo tay một Tất tay Ui giờ bun bốn À bun bốn Bun bốn thắng hay nó thắng mình thắng đây À được ăn Ăn ít được triệu Ngon Còn thử là còn gỡ anh em ạ Thắng à thua thắng thua thua thắng thắng thua tay ba con này đi tay ba đi cứ phải tất tay ui bốn sáu rồi ui hay thế mình về bốn tám vẫn được 3 triệu thua tay hai đi tay hai đi tay hai mình không chắc lắm nhưng mà thôi cứ đánh thôi Ui 46 lại 46 À may thế mình 46 46 mình được cái này nó mất À mình mất rồi Mất 5 triệu đủ Mất nhiều thế Vẫn tay hai đi Vẫn tay hai đủ Mất vào đấy nhiều thế nhở Mất phát 5 triệu Đủ bằng điểm nhau mà mất 5 triệu cơ Bài lẻ rồi Bun bun Bun hai Đủ Tay một thì có ăn không Mất tất Cả làng ăn cầu 2221 đi cầu 22 đi vẫn tiếp tục tiếp tục 300 à bùn bùn như ui gậy gậy gậy gậy gậy gậy ui cả làng mất u rồi còn 600 gãy còn 600 thì gỡ gạt gì nữa anh em 600 thì chả gỡ gạt được gì nữa rồi đủ nó ăn quả đấy căng thế nhỏ bun 1, bun 5, bun 5, bun bun. Lại được 300. Khó nhở? Thắng thua. Cầu này cũng gãy phết đấy. Đùa đâu. 72 cứ tất tay lên thôi. Bun 4, bun 9, bài lệ xong gãy hết sạch. À, vẫn còn 600 à? 600 thì cược nốt đi kinh vậy bao nhiêu đây đừng chết được bun hai nó bay lẻ ở vừa hút ngon 100 được 100 không à mình theo kịch luôn nhá vẫn theo nhá chăm chú theo hết tay hai nó về từ ba cái ba tay là đẹp mong nó bệt thôi bùn sáu thôi à bùn bùn được 700 lại lên triệu 22 tiếp tục đi tay này về thêm một hai tay nữa là đẹp tay này về mình đổi thằng à, đổi xác rồi sợ nó không về nữa đâu bảy rồi bài lẻ đấy chứ u rồi mất triệu một đấy thật sự thật sự rồi đánh cái gì nữa đánh cái gì nữa anh em tám nghìn khó lên thế <laughs> gỡ sao được nữa bây giờ bài lề chín chín 49 tám 48 bảy nó mất cả làng bốn trăm có làm được lên sự nghiệp không chứ vì cái cái, cái, cái số vốn còn mấy trăm k này và đánh bun bun này thì đau hết cả đầu anh em ạ 20 triệu bay êm rồi Mày thế bài lẻ bun băm vẫn được Lại 400 lại lên 1 triệu Thắng hai tay rồi Thua Mình ờ, vào tay bun một này Giờ muốn lên khó quá anh em ạ bốn bảy bốn tám à vẫn hút, may thế mình chạy sang được triệu nữa à? hai triệu hai triệu à tiếp tục đi ok này ba trăm là hai 200 là trăm à bao nhiêu đây Ui 44 À 46 được húp Vẫn được húp Mất cái làng à Được 1 triệu nữa Được hai tay à hai tay mình là 42 Mong là đừng chết là được À bài lẻ rồi bài lẻ Đủ cũng bài lẻ lại bài lẻ thua nó à À vẫn được được 300 ha, <laughs> đùa tiếp tục này 400 này tay 400 này được mong được nhiều cố gắng đi may là gỡ gạt được hay không xem nào u rồi bài lề bài lề à đây rồi đấy bun bun u rồi 3 triệu là 8 triệu 8 triệu đẹp thế thằng thắng thua thua vào 4 này vào tất cả đây này mong được ui bốn sáu rồi bốn sáu bốn bảy bảy lẻ bảy bốn bốn bốn à được đấy ui rồi ôi bảy triệu cũng được lên 15 triệu may thế tiếp tục nhá 800 tất cả về tất tay luôn phát này triệu rưỡi này được có bốn bun đẹp Ui rồi ôi Mẹ ơi lại bày lệnh nữa Ui rồi ôi Ui rồi ôi Đau hết cả lòng Đau hết cả lòng Xin dừng video đây nhá Bye bye